Chúng ta cùng ôn lại về phép so sánh. Trong 4 clip trước, cô và Toliha đã giúp các con hình dung được về so sánh, biết cách sử dụng so sánh, tìm các sự vật được so sánh. Và bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại để chúng ta biết cách tạo ra phép so sánh. Chúng ta sẽ đến với bài thứ nhất. Yêu cầu của bài 1 là ghi tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau chúng ta sẽ cùng nhận diện sự vật được so sánh nhé. Câu thứ nhất, rễ cây chuối chi chít, chỗ trắng, chỗ nâu, chỗ vàng xỉn như những con run bò lủng ngủng trên mặt đất. Với câu này, các con thấy từ ngữ phong phú, hình ảnh thú vị và con rất dễ hình dung ra về rễ cây chuối cho dù có thể con chưa nhìn thấy nó bao giờ Đấy là điều thú vị mà phép so sánh tạo ra cho các con. Bây giờ chúng mình cùng nhận diện sự vật được so sánh, cô gọi là sự vật thứ nhất. Sự vật dùng để so sánh, cô gọi là sự vật thứ hai. Và để bắt cầu cho hai sự vật này thì chúng ta phải có từ so sánh. Bây giờ ta sẽ cùng lựa chọn để điền vào bảng nhé. Thứ nhất con có thể dễ dàng nhận ra sự vật được so sánh đó chính là rễ cây chuối. Rễ cây chuối nằm dưới mặt đất và chỉ có một phần nhỏ có thể trồng lên trên nên con rất khó có thể nhìn thấy. Nhưng qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh và tạo phép so sánh, chúng ta hình dung dễ dàng hơn và con cũng có thể quan sát để thấy được nét tương đồng trong phép so sánh này qua hình ảnh minh họa trên màn hình.